đêm trắng qua sông hậu chợt nghe tiếng cuốc nhớ nhau chim hót nơi gian đầu mà sao tê buốt cuối sông người ấy xa ta rồi còn tiếc chi mà gọi tình ơi ơi con bạn tình